bộ đôi beta-creatine glutamine đồng hành cùng buổi tập. Xin chào mọi người, Hoang quay trở lại với mọi người rồi đây. Và hôm nay Hoang sẽ giới thiệu đến các bạn stack tăng cơ phục hồi trứng cút gồm beta-creatine và glutamine Rye. Tại vì sao gọi là tăng cơ phục hồi trứng cút là tại vì đây là stack siêu sinh viên siêu kinh tế dành cho những bạn mới tập thể hình và đang còn bỡ ngỡ với tất cả những dòng súp trên thị trường hiện nay. Đây là dòng siêu phục hồi tăng cơ nạc và giảm cảm giác nhức mỏi cho cơ bắp sau khi mà các bạn tập luyện là sản phẩm được công ty BBT phân phối độc quyền trên toàn bộ thị trường Việt Nam. Mọi chi tiết về sản phẩm các bạn có thể liên hệ đến trang web thol.com.vn hoặc kênh youtube Thể hình online hoặc gọi ngay đến số 1900 2050 để gặp sale được tư vấn miễn phí và đặt hàng nhanh chóng nhé. Bây giờ Hoàng sẽ nói một chút về cách dùng với bed retin thì đây là một sản phẩm có mùi trái cây tổng hợp nhưng mà Hoang sau khi sử dụng thì Hoang nghe rõ nhất là mùi chanh và táo cực kỳ thanh, thơm ngọt, dễ uống bột cực kỳ mịn và dễ hòa tan luôn thì chúng ta có thể pha một serving với 500ml nước lượng nước có thể tăng hoặc giảm tùy vào khẩu vị của mỗi người còn đối với glutamin rice thì đây là một dòng sản phẩm không mùi không vị có thể pha với bất kỳ loại thức uống nào các bạn thích nếu mà hoàng pha cả hai loại thì hoàng sẽ pha một muỗng beta cùng với hai muỗng glutamine rai vào bình lắc và cho khoảng 500ml nước lạnh vào lắc đều cho đến khi sản phẩm tan hoàn toàn là có thể sử dụng Chúng ta sử dụng steak này vào tốt nhất là sau buổi tập để tăng cường cơ bắp và phục hồi cơ tối đa sau đó thì 2 đến 3 lần chúng ta có thể dùng trong ngày tùy thích bởi vì sản phẩm cực kỳ lành tính và cực kỳ dễ uống nhưng mà lưu ý là đối với creatine thì chúng ta không nên uống quá 3 serving mỗi ngày nha. Và để bảo quản sản phẩm được tốt, chúng ta nên tránh ánh nắng trực tiếp và để xa tầm tay trẻ em. Đối với cái tip vừa rồi thì Hoàng hy vọng là các bạn đã có một cách sử dụng best creatine và glutamine right tăng cơ phục hồi trứng cút của công ty BBT một cách hiệu quả và tối ưu nhất. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại nhé! Để đặt hàng hoặc giải đáp mọi thắc mắc, Hãy gọi tổng đài 1900 2050 để được tư vấn và giao hàng miễn phí.